thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu hệ trục tọa độ trong không gian thì ờ, trong không gian người ta sẽ cho ba cái trục đây OX OY giống y như ờ, lớp 10 OX là trục hoành OY là trục tung và khi đó người ta bổ sung thêm trong không gian thì bổ sung thêm một cái trục nữa đó là trục OZ là trục cao đấy thì ờ, cái hệ trục tọa độ trong không gian là hệ trục gồm có ba trục OX OY và OZ đôi một vuông góc với nhau khi đó này có các vector vector đơn vị vector y nằm trên trục x vector z nằm trên trục y và vector k nằm trên trục oz thì ba vector này gọi là ba vector đơn vị thì vector đơn vị chúng ta chú ý các vector đơn vị này à, vector y nằm trên trục x sẽ có tọa độ một không không, vector z nằm trên trục oy sẽ có tọa độ là uh, 0 1 0 vector k nằm trên trục oz sẽ có tọa độ là không không một cứ nằm trên trục nào thì cái cái vector đơn vị của nó cái cái tọa độ của nó sẽ là một còn nó các tọa độ còn lại sẽ là không nhá và chúng ta chú ý này à, các vector đơn vị này là các vector có độ dài bằng một do vậy bình phương vector của nó đấy bình phương của nó cũng sẽ bằng một và các vector này đôi một vuông góc với nhau do vậy tích vô hướng của các vector sẽ bằng không y nhân z bằng không vector j nhân vector k bằng 0 và vector k nhân vector j cũng bằng 0. Đó, các em nhìn thấy hệ trục ba ba trục này nhá. Rồi, chúng ta sang phần thứ hai đó là tọa độ của vector. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu nên là vector. À, trong không gian với hệ trục tọa độ o y nó cho cái vector u có tọa độ là x y z thì ta sẽ biểu diễn vector u như thế nào? À, các em hình dung này, hệ trục tọa độ o x y z thì vector u ta có thể biểu diễn dưới dạng vector om ở vector u có tọa độ là x y z thì hoành độ của nó hoành độ của nó sẽ là x y tung độ của nó sẽ là y z khi đó ta cộng này theo quy tắc hình bình hành em hình hình dung này hình này này này hình bình hành Đấy, nó là hình chữ nhật nhưng mà ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành thì xy cộng với y z sẽ bằng vector on tiếp tục ta cộng với này xy này cộng yz này và ta cộng thêm zk zk chính là vector op của mình này thế op cộng với này on thì sẽ ra om khi đó vector u có dạng xy cộng với yz cộng với lại zk đó, đó là biểu diễn tọa độ ờ, của vector tiếp theo trong mục thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất của vector trong không gian xem nó có gì khác biệt với lại vector ở trong mặt phẳng hay không thì mục thứ hai này đó là tính chất